Xin chào các bạn đã quay trở lại với Vietech 88. Có một vài bạn đặt uh, câu hỏi cho mình là khi nhắc tới laptop văn phòng cao cấp thì hầu hết mọi người sẽ nói đến dòng XPS của Dell. À, vậy thì mình là fan của HP thì sẽ có laptop nào có thể cạnh tranh với dòng XPS được? À, mình thấy rằng đây là một câu hỏi rất là thú vị và phải mất gần uh, 2 tuần mượn máy và sử dụng trải nghiệm thì hôm nay mình mới có thời gian làm video review chia sẻ cho các bạn toàn tập về HP Spectre X360 13 phiên bản năm 2018. Cụ thể chiếc máy này có những tính năng gì? Liệu có thể lật đổ được vị thế của dòng XPS hay không? Hãy cùng mình khám phá trong video này nhé! này nhé. Đầu tiên là về thiết kế, Spectrum 13 có hai phiên bản là màu trắng bạc và màu đen tuyền kết hợp với màu gold. À, nếu các bạn thích sự sang trọng thì nên chọn màu đen kết hợp với màu gold này thì sẽ rất là quý phái và đẳng cấp. À, toàn bộ máy được sử dụng chất liệu nhôm rất sang trọng. Cảm giác khi cầm máy thì mát lạnh. Đường viền máy vát nhẹ với điểm màu vàng ánh kim hoặc với phiên bản màu sắc là đường vát cắt sáng bóng. Bản lề, logo in chìm trước màn hình, logo in chìm mặt trước, giải loa BNO đục lỗ từng đường vân rất đẹp và rất tinh tế. Ngay cả khe tản nhiệt của máy cũng được thiết kế giấu kín ở phía nắp lưng máy rất là trau chuốt, đủ để thấy được là HP đã chăm chút cho thiết kế của Spectre 13 như thế nào. Công bằng mà nói thì thiết kế của Spectre 13 rất rất là đẹp và sang trọng. Nếu mình nói là thiết kế máy này còn đẹp và sang trọng hơn cả MacBook à, thì chắc là sẽ có nhiều gạch đá. Nhưng mà sự thật là đúng như vậy. Về thiết kế, mình đánh giá rất cao ở HP Spectre X360. Tiếp theo là về cổng kết nối. Tương tự như các máy MacBook Pro hay XPS đời mới hiện nay thì Spectre 13 2018 cũng được tinh giảm các cổng kết nối. Máy chỉ có hai cổng USB Type-C chuẩn Thunderbolt 3 kim sạc luôn, một jack audio, một khe cắm micro SD và đặc biệt là máy vẫn có một cổng USB 3.0 rất hữu ích. Ơn rồi, máy quá là đầy đủ luôn. Bàn phím của Spectre 13 có độ nảy, đàn hồi rất tốt, hành trình phím là 13mm, cảm giác gõ phím rất là tốt. Nếu đánh giá bàn phím của ThinkPad ở thang điểm 10 thì bàn phím của Spectre này mình sẽ chấm 8,5 điểm. Ngoài ra thì bàn phím cũng có LED blacklight à, nên làm việc buổi tối cũng rất là hữu ích. Top Pass thì mình thấy là nó cũng ở mức khá, không quá nổi trội so với các máy Ultrabook cao cấp khác. À, loa chính là một điểm cộng của chiếc máy này. HP đã trang bị giải loa ở phía trước và hướng chính diện. Âm thanh rất là to và đã luôn. À, vì đây là giải loa đến từ Ben Olufsen. À, chưa hết, HP còn trang bị thêm cả hai loa nữa ở mặt lưng của máy. Về âm thanh thì mình khẳng định là cùng phân khúc Ultrabook sẽ không có bất kỳ một laptop nào có đủ sức cạnh tranh âm thanh với HP Spectre X360 này. À, chúng ta còn có thêm phần mềm VNO ở trong desktop để thoải mái tùy chỉnh âm thanh theo yêu cầu. Thực sự là loa của máy rất là tốt. À, bây giờ thì mình sẽ mở thử một bài hát cho các bạn nghe và cảm nhận luôn về chất lượng giải loa này của máy nhé. HP Spectre X360-13 được trang bị màn hình 13,3 inch, độ phân giải Full HD hoặc 4K. Hai phiên bản mình đang có ở đây thì đều được trang bị màn hình Full HD. Với độ chuẩn màu sắc rất cao đạt 99% sRGB và 64% ADRGB, độ sáng đạt 278 nits. À, về chất lượng hiển thị của màn hình này thì mình đánh giá rất là tốt, hình ảnh sắc nét, hiển thị rất chân thực. À, do đó mà khi các bạn mua máy Spectre 13 này thì à, nên chọn mua bản Full HD để tiết kiệm chi phí nhé. Hai phiên bản mình đang có ở đây được trang bị cấu hình à, rất là mạnh mẽ với CPU Core i7 8550U, RAM 16GB, LPDDR3, bus 2133MHz, ổ cứng SSD 256GB, tốc độ ổ cứng cũng rất là siêu tốc, đạt gần 3,1 Gbps trên giây tốc độ đọc và khoảng 550 Mbps trên giây tốc độ ghi. Ờ, máy cũng được trang bị card on Intel UHD Graphics 620. Theo mình thấy thì ờ, với nhu cầu làm việc văn phòng thì chiếc máy này quá nhanh và quá siêu tốc, kể cả mở cả trục tab Chrome hay là Word Excel. À, mình có mở thêm cả file test Premiere quen thuộc để xem là CPU và GPU, nhiệt độ của máy như thế nào, à, vẫn là project test quen thuộc của bọn mình. Máy có thể dễ dàng thao tác làm việc ở chế độ review 1 phần 2. À, sau 3 đến 4 tiếng sử dụng, máy edit Premiere liên tục thì bắt đầu máy bị nóng lên, do đó mà CPU bị giảm sung một chút nhưng vẫn có thể làm việc được ở chế độ preview 1 phần 4. À, ờ, tiếp theo là mình cho render thì ờ, máy mất 23 phút 37 giây để hoàn thành. Nhiệt độ CPU và GPU khá mát mẻ, luôn duy trì ở mức 75 độ C. Xung nhịp CPU khi render duy trì ở mức 1,78 GHz. Tiếp theo là mình sẽ mở chơi game nhẹ nhàng đó là LOL trên chiếc máy này xem như thế nào. Tất cả các máy setting ở mức mặc định của máy, FPS duy trì ở mức 136, nhiệt độ là 75 độ C. Khi combat thì uh, ờ, FPS đã bị tụt giảm mạnh chỉ còn 94 FPS. Tiếp theo là mình sẽ xét đến thời lượng pin. Spectre 13 được trang bị viên pin 43Wh cho thời lượng sử dụng máy ở mức khá, kém hơn một chút so với đối thủ đeo XPS nhưng vẫn tốt hơn so với mặt bằng chung của các máy Ultrabook khác. Sử dụng thực tế hỗn tạp các tác vụ làm việc thì máy có thể trụ được 7 ờ, đến 7 tiếng rưỡi làm việc liên tục. Vì đây là một chiếc máy à, văn phòng cao cấp nên máy cũng được trang bị các tính năng tân tiến nhất của HP và Windows hiện nay. Phía trước là camera có tích hợp mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt Windows Hello, à, rất là hữu ích cho việc mở máy làm việc. Phía cảm biến vân tay ở phía bên phải của máy giúp mở khóa bằng bảo mật vân tay. Chế độ tinh chỉnh âm thanh bằng phần mềm Band and Olufsen Audio ở trong máy. À, vì đây là chiếc máy X360 nên có thể gập máy sử dụng ở nhiều tư thế khác nhau Bàn lề của máy cũng cho phép gập 360 độ, linh hoạt trong nhiều tư thế sử dụng máy. Tổng kết lại, nếu được dùng 3 từ ngắn gọn để miêu tả về chiếc máy này thì mình sẽ dùng 3 từ đó là đẹp, sang trọng và tinh tế là tất cả những gì mình cảm nhận được ở chiếc máy này. À, vậy thì các bạn chọn HP Spectre X360 13 2018 hay là Dell XPS 13 9370. À, nếu các bạn có cùng câu hỏi thì hãy comment để mình làm video review so sánh cho các bạn luôn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.